này đồ mà đào nữa đi ừ, đi cái cái lotion nó, nó ướt quá đồng 13 điều hơn đúng không? 13 đồng 5 neo Thịt qua không được vậy trời luôn <laughs> vô quá trời luôn mua lên má cho mua lên má mỗi là nó phải bảy đồng hồi không hả nó bảy đồng không ở chỗ khác chứ chỗ ở chỗ khác là bảy đồng bảy vô vô cửa vô cửa bảy đồng ăn rồi ăn rồi bảy đồng nữa nó tốt mà hết chơi thôi bảy đồng rồi vô mình mình đổi ờ, đồng ra mấy năm sen xem đổi ra năm sen rồi vô mình đổi năm sen chơi có quà đúng năm đồng chứ năm đồng chơi chứ thật đúng thôi nhiều tiền à, năm đồng đổi ra năm sen mỗi năm rồi chú sao chú hình như hai ba đồng gì đó cũng có mấy thẻ rồi mấy mấy hai chiếc nhẫn cái còn ok bộ gì họ chiều họ chiều đi chơi cũng bộ sáng đi chơi cũng bộ gì cũng bộ sáng đi chơi cũng đi bộ vòng vòng đó đó đâu có ngồi đâu vô đó đi đi vòng vòng chơi trò chơi ờ, có có mua một phần ấy cho mẹ tôi có mua một phần à, bê